Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Và như cái tiêu đề thì hôm nay chúng ta có một khách mời rất là xinh đẹp đó chính là Zulin Chào các bạn Zulin có thể giới thiệu qua một chút về bản thân để cho các bạn kênh của tới cùng biết không? Ừ, mình đây là Jolin và kênh của mình là Jolin Simi Hôm nay thì Kiên có rủ mình làm một cái video review tất cả những cái nước hoa mà bạn ý mang đến ngày hôm nay Và nó qua một chút đấy là mình không biết gì về nước hoa cả Mình cũng không biết gì về các thương hiệu nước hoa Thế nên là hôm nay mình sẽ đưa ra một cái cảm quan uh, chung chung nhất về những cái mùi ờ. này khách khá là khách quan và hiện nay thì Jolin có một kênh YouTube làm về mọi thứ rất nhiều thứ nên là nếu như bạn nào mà thích hay là bạn nào à, có nhu cầu ủng hộ Jolin thì các bạn có thể à, sắp cái đường kênh đường link YouTube mình để ở phía dưới và cái hôm nay thì mình đã mang đến năm mùi hương mà mình đã tham khảo khá nhiều nhóm nước hoa người ta lựa chọn là những cái mùi hương dành cho những buổi first date những kiểu hẹn hò được ở ừ, những buổi hẹn hò đầu tiên và chúng ta cùng xem là cảm nhận của Jolin về những mùi hương này ra sao và nó phù hợp với phong cách và thời điểm sử dụng như nào nhá. Cho tớ rất là hào hứng đấy. Trước tiên vào cái mùi hương đầu tiên thì chúng ta hãy cùng qua tìm hiểu qua một chút về gu cái tip người đàn ông Jolin thích là gì nhá. Gu của tớ là, là... <laughs> thư sinh trắng trẻo sạch sẽ thư sinh sống nhiều sạch sẽ nhưng Đấy. mà vẫn phải thích men một chút khó nhỉ tư sinh thì men một chút có gì mà khó ừ đấy thôi được rồi nhá đấy là gu của Jolin còn đấy còn nếu bạn nào đang ờ, có cái gu kiểu đấy mà đang tìm mùi hương ấy mà có bạn gái mà đang muốn chinh phục mà cũng như Jolin đây thì các bạn thể tham khảo video này chúng ta cùng nhau đến với mùi này đầu tiên nhá thực ra nói là gu thôi chứ còn nếu mà mùi nào thơm ấy thì tớ vẫn vẫn thừa nhận đi và vẫn cảm nhận được cái độ <laughs> sexy của nó ấy tóm lại là cứ hấp dẫn là nói chuyện hợp hấp dẫn là ok mà đó đấy không quan trọng là gu nữa đây là mùi đầu tiên mùi tôi thấy rất là nhẹ nhàng không bị hắc ừ. nhưng mà khi mà xịt lên người chắc là cái mùi sẽ còn nhẹ hơn nữa đúng không cũng cũng tùy nhưng mà thôi chúng ta cứ thử lên giấy cho nó khách quan tại vì lên người mỗi bạn nó mỗi khác ấy nên là người trên giấy cho nó khách quan đây là một cái mùi hương mà gọi là chắc là nó phải uh, ờ, 10 năm nay rồi nó đều được lựa chọn là một trong những chai nước hoa đi date rất là hợp thế cơ à ừ nên là ừ, tức là tôi nghĩ cái này để first date thì cũng hợp lý đấy tại vì ừ. first date thì mình không nên có cái gì vồn vã quá dồn dập quá nó chỉ là để lại một cái ấn tượng gì đấy nho nhỏ thôi thì tôi thấy cái này làm tốt nhiệm vụ của nó tại vì nó ừ. không hề hắc không hề hắc nó rất là nhẹ nhàng rất là the mát luôn ấy và cái mùi hương này thì theo theo theo Jolin thì sẽ phù hợp với cái kiểu ăn mặc nhá có phải thư sinh tránh trẻo đẹp dai không nope, đây không phải là thư sinh tránh trẻo <laughs> mà đây là hơi hơi hơi hơi kiểu thiếu da trẻ trung một tí thiếu da trẻ trung ừ. kiểu uh, sơ mi đóng thùng chuẩn luôn đấy, đấy. À, đây là mùi hương vị trí số 5 nhá chúng ta cứ để lại đây xong rồi tí ừ. chúng ta sẽ ngửi lại một lần nữa okay, tại vì lớp hương đầu nó sẽ khác đây ở vị trí số 4 một chai nước hoa mà có thể nói rằng là rất nổi tiếng nó sẽ khác hẳn với mùi hương kia đấy khác hẳn cơ à <laughs> ú rồi đúng rồi đúng rồi đúng, đúng cái này uhm, cái này quý tộc hơn cái lúc nãy ừ, nó sang hơn không biết dùng được quý tộc đúng không nhỉ nó, ừ. ừ nó sang hơn Thế nó nó nó có dễ chịu không bằng cái kia không cái này nó tạo ra một cái vai hoàn toàn khác so với cái lúc nãy luôn nếu như cái lúc nãy là một cái gì đấy hơi hơi kiểu kiểu anh muốn làm quen với em thì cái này sẽ là sẽ là khiến người ta muốn nhảy bổ vào mình ấy à kiểu người đàn ông của ta kiểu tôi đây đến là, đây đây là, kiểu... đây là đây là chắc đây là tôi nghĩ là kiểu uh, là chắc là bạn nữ sẽ chủ động hơn đúng không đúng ý tớ là là con gái nhảy bồ và con trai ấy ừ. phải ngược lại nên là nó tạo cảm giác như là mấy anh mà thích mặc áo sơ mi trắng ấy là sẽ thích những cái mũ như thế này ừ. kiểu ừ. rất là chỉnh chu hmm. kiểu trẻ trung đây không phải là mẫu ờ, doanh nhân thành đạt mà đây là mẫu kiểu trẻ trung thành đạt trẻ trung anh đạt nhà có điều kiện nhà có điều kiện điều kiện hơn anh lúc nãy điều kiện hơn <laughs> anh điều kiện anh lúc ấy là chắc là vốn tự thân còn anh này là từ gia đình được được mùa này duyệt tớ thích mùa này duyệt mùa này theo bạn mùa này thì nó sẽ sử dụng vào cái thời điểm uh, cái cái khung cảnh đết như nào cho nó hợp lý ngày mát mẻ hay là một ngày ra thì mà ăn là... ở vỉa hè là không hợp lý lắm rồi đấy à. Mà thực ra cái mùi này nó kém cái trang phục hơn Nếu như bạn ừ. ăn mặc kiểu casual quá, đơn giản quá mà xịt mùi này thì có lẽ là sẽ không hợp lắm đâu Cái mùi này nó hơi hơi kiểu kiểu cao cấp hơn rồi đấy Thế nên là bạn cũng phải dress up, ăn mặc cầu kỳ hơn một chút nếu như bạn dùng cái mùi này tôi nghĩ thế à. à mùi này không ai xịt đi ăn phở cả First date không ai đi ăn phở cả Ừ nhỉ, ừ, first không đi ăn phở, sorry à, à, được rồi chúng ta đã để lại mùi hương ờ, này ở vị trí số 4 ở đây đây chắc là sẽ là mùi hương gây được ấn tượng chai rất đẹp ừ, bình thường cái chai kiểu không thể đẹp ừ của trai này tớ không không thấy đẹp lắm à. trông tớ không biết bao nhiêu tiền nhưng mà nếu mà để tặng quà thì cái trai nhìn không đẹp tặng quà lắm uh -huh. à. cái mùi này cái ấn tượng đầu tiên tạo cho tớ đấy là cảm giác như là những người đàn ông da trắng ấy tây mùi này rất là tây đúng cái gì mà đúng không đúng mà không cái cái nhà này người ta làm theo cái hơi hướng đúng là kiểu rất là châu âu rất là tây ừ, ừ hơi tây nhưng nó rất là nhẹ nhàng nó cũng không hề hắc luôn ừ. nhưng mà cái mùi nhẹ nhàng này nó khác với mùi nhẹ nhàng của cái chai ờ, đầu tiên nhá cái mùi nhẹ nhàng của cái chai này là cái chai kiểu the mát kiểu hợp xịt mùa hè ấy. À. còn cái này là còn cái này là vẫn hơi có một độ nồng hơn một chút chắc là sẽ xịt cho những buổi tối đết hợp lý đúng không cái này tớ thấy không phù hợp lắm để làm first date đâu nó nó hơi ăn chơi à? hay là nó kiểu nó không gì? ăn chơi nhưng mà nó tạo ra một cái tính cách khá là kiểu cá tính gì đấy về một con người hơn là cái cảm giác chung chung ừ. tất nhiên hẹn hò là buổi đầu tiên thì cũng không nhất thiết là phải kiểu cứ phải chung chung nhưng mà nhưng mà mùa này tôi không thực sự thích lắm nó không để lại một cái ấn tượng gì đấy nặng à, ấn tượng lắm nó chỉ đơn giản là anh có xịn nước hoa thôi à, à, à đây là một cái chai nước hoa người ta gọi là ông vua ba sàn các bạn nam giới hay gọi kiểu đấy nó làm <laughs> để chắc là chắc là Jolin không thích đi uh, những nơi như thế và để tay mùi thuốc thôi không gửi đi một nước ừ. nào giờ tại vì uh, cái mùi hương này đúng thật là nó rất là cá tính nhất là về thiết kế của chai nó cũng rất là khác với những chai khác và cái phiên bản ờ, đầu tiên của ở uh, limo này thì nó ở bên pháp nó được khoảng tầm cái số lượng bán ra ấy thì chủ yếu được các bạn LGBT sử dụng rất là nhiều ừ. đó và những anh chàng sử dụng những mùi này thì thường thì nhận xét là khá là kiểu hơi kiểu bad boy cái kiểu đấy bad boy à ừ nên là không đây là gu, gu từng người thôi okay. chứ chúng ta để lại đây nhá xong rồi thì chúng ta thử làm lần nữa okay. biết đâu nốt hương sau nó lại ừ. tạo nên ấn tượng thì làm sao à, trên này thì mình cũng đã có một cuộc đi quay phỏng vấn rồi à ấy đã từng test mấy cả mọi người rồi gì ừ và hơi từ từ để từ hãy ngửi và được khá nhiều bạn nữ thích đấy ừ. nhưng mà xem là Julie có thích không ngọt chính xác mà ngọt là ngọt tớ thích tớ thích cảm giác rất là hiền lành rất là hiền lành á rất muốn bắt nạt <laughs> rất muốn bắt nạt đúng ta cảm giác là anh rất là là hiền anh rất là cười mở và em thích làm gì anh cũng được ấy ừ nó rất là ngọt luôn ý nó rất là ngọt này có phải tới wood boy nhỉ tớ thấy wood boy à. Wood boy. Ừ. muốn anh tiểu thiếu gia lại <laughs> kiểu toàn thiếu gia thiếu gia tự thân này thiếu gia từ gia đình và bây giờ là tiểu thiếu gia nhưng mà anh này là tạo cảm giác cho mình rất là nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng rất là dễ thương cảm giác như là rất là dễ tiếp cận ừ. nhưng cái mùi lúc nãy là như ở cái mùi này chẳng hạn nhá là sẽ tạo cho tôi cảm giác là khó tiếp cận nó có một cái khoảng cách nhất định đúng không khoảng cách nhất định kiểu anh này hơi hơi high class cảm giác ừ. khó mới tới còn anh này là là có thể sẽ có một buổi hẹn tiếp theo với anh này à mùi à, mùi hương rất là nịnh mũi bảo sao video trước của mình mọi người bạn nữ thích mùi này vãi luôn các bạn ạ ừ. à, Jolin cũng không nằm ngoại lệ và theo bạn thì cái mùi này thì nó sẽ xịt vào thời điểm như thế nào cho nó hợp lý thời điểm nào á ừ. tôi thấy cái mùi này nó sẽ không quá kén người dùng và sẽ không quá kén cái bộ trang phục ừ. tại vì nó tạo cảm giác dễ gần mà thế nên lại không cần thiết phải là sơ mi đóng thùng mà chỉ đơn giản là kiểu bình thường áo phông quần jean cũng basic được. thứ là basic được, cũng được là đơn giản đúng không từ mùi hương rất là dễ dùng để lại vị trí này ở đây là mùi hương cuối thứ ra mình không xếp theo thứ tự đâu cứ gần là lấy thôi ừ. tí nữa chúng ta đã nói một chút về giá sau đây mùi hương được khá thích mà cũng rất là ít người dùng chai này thiết kế chai không đẹp Dạ yeah. Nó cũng khá là rẻ Nó cục mịch ý Mình ừ. cục mịch ý Khá là rẻ Phải nói là mùi này là cái mùi không ấn tượng nhất từ nãy đến giờ luôn ừ. Không ấn tượng nhất từ nãy đến giờ Nó có một nó chút hắc. rượu Nó Đúng hắc nhất nó luôn có một chút rượu ừ, Nó hơi nồng Mùi này hơi đứng tuổi Ừ Tôi nghĩ là các chú <laughs> mấy bạn trẻ trẻ thì Ờ chắc tầm ngoài 30 nhỉ Mấy bạn trẻ trẻ không nên xài mùi này Ờ à tớ không thích mùi này đây không phải gu của tớ chắc chắn rồi không ấn tượng không ấn tượng ừ. nó không có đặc biệt cả mà nó hơi hắt à. thôi được rồi chúng ta để đây nha ờ rồi chúng ta vừa nghỉ ngơi một chút để ờ, cho những cái mùi hương nó có sự biến chuyển về nốt thì bây giờ chúng ta quay lại với năm mùi này thì ờ, đây là hai mùi mà Jolin không thích ừ. thì thôi uh, à, thôi bạn bạn vẫn nên ngửi lại nhá okay. để xem là như đâu nó lại có sự thay đổi chúng ta đầu tiên à? ừ khoảng tầm 15 20 phút là nó cũng sẽ thay đổi về nốt hương. Đây gửi lại một này đi này. Ok, chai đầu tiên gửi lại. vẫn rất là kiểu Oh. À, vẫn rất là thiện cảm. Được rồi, đấy chúng ta để sang yeah, dạ, kiểu bị không kiểm, kiểm soát được cảm xúc ấy. <laughs> là cái mùi hương nó có cái sức mạnh cực kỳ là kiểu powerful ấy. À, chắc đây là một cái video không nghiêm túc và vui vẻ nhất của tôi. Đầu giờ, đầu giờ, Được, mùi này rất tuyệt vời này các bạn Rồi nhá, ok nhá, để đây thì tí chúng ta chọn ra một cái mùi hương Đó, chúng ta đến mùi thứ thứ hai Thứ hai Mùi của anh anh chàng giàu có từ trong trứng Vẫn rất là phê nhưng mà nó tạo một cái khoảng cách nhất định luôn ý như ừ. cái anh này lúc đấy nhá là đang kiểu nắm tay nhau nhá kiểu ok fine luôn sang anh này một cái là sẽ kiểu dè dặt luôn nhưng mà vẫn vẫn rất là mê bị bị bị chiếu dưới đúng không bị kiểu ờ. dưới phân ấy hơi kiểu dưới phân <laughs> đúng đúng đúng đúng nhưng mà vẫn đam mê mãnh liệt luôn vẫn đam mê mãnh liệt vẫn là con người thích chinh phục à. Đây, ngửi lại anh chàng này anh chàng này không được thiện cảm lắm mặc dù okay. rất nhiều người thiện cảm Dinh kiểu cái gì ba sàn cơ ờ, ông vua ba sàn ông vua ba sàn ok fine sao càng để đâu gặp hắt là sao ta thế á ừ. đồng hơn lúc nãy cơ thế Ừ. Ừ, ừ. nó có một chút lê chắc là không hợp mũi rồi thôi rồi uh, loại ông vua ba sàn này ra nhá nên là bạn nào mà có tip người như Jolin là đừng cho đi ba sàn mà đang gọi là ông vua ba sàn rồi thì đâu có hợp để đi first date ừ. đúng không mới first date mà là ba sàn thì hết hồn con người ta đây Mùi hương ờ, rất là Anh Quốc ở UK UK Quý ông dã man luôn Vừa kêu trẻ xong bây giờ đã thành quý ông rồi không quý ông ở đây là tạo cảm giác UK mà UK thực sự ừ. ấy là đã là UK rồi thì kể cả trẻ vẫn tạo cảm giác rất là gentleman à. anh xem cái phim à, cái gì nhở The, The Kingsman chưa? Rồi rồi. Đấy đấy đấy đấy, đấy. cái anh trẻ trẻ đấy lại chẳng lại chẳng cũng bộ cực con à. là dạ quý ông à? Ờ, phim đấy có một cái shop quần áo rất đẹp nhở? đẹp vậy chứ anh nhớ để ừ. ảnh của ừ. nhân vật lên trên đấy Ok ơi, tí, tí nữa để chám cái đoạn ảnh ừ. qua đây Đấy, chám lại <laughs> cái này um... thôi đừng chọn vội chứ tí chúng ta à? chúng ta tí nữa biết tớ định chọn tôi biết là tớ ấy à, định chọn rồi thôi từ từ từ từ, từ để chúng ta gửi lại okay. lần nữa okay. đi hết một vòng đã nhưng mà cái mù này để lâu một chút ý à, nó cũng giảm đi cái độ um, ngọt của nó đấy lúc ừ. đấy khi mới ngửi rất là ngọt bây giờ đỡ ngọt hơn rồi cuối cùng nó cái này nghe có hơi quả đáng không nhưng mà thấy mùi rất là rẻ tiền tuy ấy nói là cái này giá không cao bằng những chai khác nhưng mà nhưng mà nó tạo cảm giác rẻ tiền có lẽ ừ. là bởi vì nó giống khá là nhiều những cái mùi nước hoa trên thị trường mà mình đã từng ngửi rồi nó không tạo cảm giác sang cái này không hề sang nha ừ, ừ. Rồi nha, bây giờ chúng ta bỏ sang bên này, chúng ta quay lại với ba mùi hương này. Ba để... chai còn lại ba chai thì cả ba chai này mình không lạ lắm gì đâu kiểu gì chắc là cũng sẽ có người thích ba chai này thôi à, bây giờ ôi bay bay bay chúng ta gửi lại nào đây là mùi đầu tiên bây giờ chốt đúng không bây giờ là chốt đấy ok đây là chai vàng chai đầu tiên ừ chai thứ hai anh là giàu em giàu hẳn luôn ý nó, nó nó nó nó nó kiểu nó khác hẳn luôn ừ đang gửi anh đầu tiên gửi anh thứ hai giàu hẳn luôn kiểu trời mưa đang đi ô tô mà chuyển sang à, đang đi, xe máy mà chuyển sang đi ô tô ấy các bạn ạ chính xác các bạn ơi đây chính là em ngồi trên ô tô chắc là nồng nặc luôn đấy nhỉ? ừ em mà mùi này mà ngửi trên ô tô dễ ngả ngớn lắm dễ ngả ngớn hả à, anh lúc đấy là vẫn đang giữ khoảng cách nhá <laughs> đây là ngồi ô tô nhá đang không nói xe máy nhá anh lúc nãy là đang ngồi trên ô tô giữ khoảng cách anh thứ hai là kiểu muốn sát lại gần luôn rồi đấy <laughs> đây còn anh này anh UK anh UK này không tạo cảm giác ngả ngớn nhá lại thân thiện đúng đúng đúng là cảm giác thân thiện nghĩa là không làm cho mình cảm thấy muốn dỗ sàng nhưng mà lại cảm thấy là cảm giác vững bền dài lâu mà đấy à. Hmm. vững vững bền dài lâu đúng thế tớ chốt lại là hai chai tớ thích nhất là hai chai này ừ. đây nhưng mà để nói là chốt thì rất là khó tại vì một chai là một chai là sang xịn mịn và một chai là kiểu cảm giác là vững bền dài Chúng lâu ta, bây giờ mình bật bật mí một chút về giá ừ. bây em này chắc có giá tầm 5 đến 6 triệu cho 100 ml trên thị trường rất là đắt mà nó thuộc phân khúc cao cấp hơn hẳn chắc là vì thế nó mang lại một cái mùi hương cũng khác nhưng thiết kế rất là xấu thiết kế này xấu nhá đấy nhá mọi người nhá lần đầu tiên mình thấy có người bảo thiết kế này xấu thật luôn ờ lần đầu tiên đấy hình như là cái chai um, chai rượu ấy. chai rượu chuẩn ừ. chuẩn chuẩn còn đây là chai này nó có giá tầm hơn 2 triệu trên thị trường cho 100 ml đây và thiết kế nó như này rất là đơn giản ừ. thôi bây giờ bây, bây giờ đây là người chiến thắng và nếu như mà anh này anh không thích Jolin thì anh thì Jolin lại thích anh này đấy <laughs> rất đơn giản đấy các bạn ạ là tôi nghĩ là uh, gu thì là gu vậy thôi chứ còn nếu như nó đã tạo một cái cảm giác gì đấy khi mà nó kích thích cái um, cái khứu giác của mình ấy thì đối với con gái nó sẽ rất là giống nhau Thực ra thì ờ, cái mùi hương nó là một cái trang sức vô hình thôi Còn quan trọng là các bạn phải có một cái ở uh, ờ, tâm hồn và một cái cách nói chuyện nó vui vẻ nữa nó phải thống nhất với nhau đồng nhất từ đầu đến cuối chứ thơm mà nhạt thì không ăn thua được ừ, thơm mà ví dụ ăn mặc kiểu không được chỉn chu không được sạch sẽ lắm thì chắc là cũng chả có ai thích đâu nên là đây chắc là cái lựa chọn cuối cùng trước khi bạn ra đường đi first date với ai và mình mong rằng đây là một cái video phỏng vấn rất là khách quan để các bạn có thể tham khảo được rằng là nên lựa chọn mùi hương nào đi với những cái trường hợp như thế nào cho là hợp lý và đây là người chiến thắng ngày hôm nay xin chào hẹn gặp lại bye bye